Mermaid Luna Come in Các bạn ơi, các bạn hay biển Việt Nam có đẹp không? Nếu mà muốn bảo vệ biển Việt Nam thì hãy làm người cá cùng với